Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Tô Vĩnh Diện, diện tích 80m2, mua bán vi bằng, hướng Bắc, hẻm xe máy cách đường ô tô 15m, nhà một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một gác rộng đã đổ mê để lên lầu, giá 1,8 tỷ. Hai căn nhà mặt tiền mẫu tâm, diện tích 35m2 và 45m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, nhà một trệt, một lầu, có ban công, giá 1,79 tỷ và 1,99 tỷ. Ba căn nhà cao thắng, diện tích 64m2, 70m2 và 75m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô 7m, nhà một trệt một lầu một áp mái, giá 4,4 tỷ, 4,5 tỷ và 4,7 tỷ. đất khe xanh, diện tích 304 m2, có 149 m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô 4 m, giá 6,2 tỷ. Nhà tổ Thái An, diện tích 150 m2, có giấy xác nhận nhà trên đất, hướng đông, hẻm 2.5m cách đường chính 2m, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Giá 2,05 tỷ. Đất khe xanh, diện tích 185m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam, đường hẻm 2,5m, mua bán giấy tờ tay, giá 2,2 tỷ. khách sạn đường nhà chung có quán cà phê, diện tích 286m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô có bãi đậu xe, khách sạn một hầm, một trệt, một lầu, một áp máy, giá 30 tỷ. Homestay hai mặt tiền Trần Văn Côi, diện tích 476m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc và Tây Nam. Đường ô tô, có 8 phòng ngủ, 9 nhà vệ sinh và 221 mét vuông sân vườn, giá 28,5 tỷ. Đất nông nghiệp Trịnh Hoài Đức, diện tích 111 mét vuông, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô 3,5 mét, mua bán sang tên công chứng, giá 1,3 tỷ.